Chào anh chị đã quay lại với kênh video của Caroline Hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật tiến độ dự án Impine City Thủ Thiêm và gửi đến anh chị một số thông tin mới nhất về dự án Dự án Impine City Thủ Thiêm rộng 14,5 hecta bao gồm 3.000 căn hộ bố trí ở 11 tòa trong đó, dự án đã bán 3 tòa là Linden residence Tilea residence và Cove residence tức là 3 tòa MU4, MU7 và MU11. Hiện tại, các tòa MU4, MU7 đang triển khai xây dựng đến tầng 7. Hiện nay, chủ đầu tư đang chuẩn bị mở bán tòa MU8 và hiện đang triển khai đặt chỗ ưu tiên. Tiện đây, chúng tôi sẽ sơ lược một số thông tin về tòa MU8 để anh chị có thể nắm rõ hơn. MU8 tên thương mại là Nara Residence. Dự kiến lễ giới thiệu dự án sẽ vào ngày 28 hoặc ngày 29 tháng 8 năm 2019 tới đây. Nara Residence có hai tòa cao 30 tầng, tổng số căn hộ dự kiến là 3.000 căn. Mỗi sàn chỉ có từ 4 đến 5 căn hộ, loại từ 1 đến 4 phòng ngủ và phía trên cùng sẽ là penthouse. Một sàn chỉ có một căn một phòng ngủ và một căn 4 phòng ngủ. Diện tích căn hộ nhỏ nhất ở đây sẽ là 64 mét vuông. Nội thất và thiết kế tương tự như Tilia và Linden nhưng tiêu chuẩn sẽ cao hơn. Giá bán dự kiến cho tòa Nara Residence dao động từ 4.500 đô cho đến 6.500 đô một mét vuông. Nara Residence dự kiến sẽ bàn giao vào quý 2 năm 2024. Về cách thức bán hàng tại dự án như sau. Bước 1, Khách hàng đặt tư vấn qua số điện thoại 0931 222 000 sẽ có nhân viên điện thoại tư vấn về tất cả thông tin về dự án cho quý khách. Bước 2, chủ đầu tư sẽ gửi giỏ hàng và bản giá về cho đại lý. Chúng tôi sẽ cho nhân viên liên hệ với khách hàng trong vòng 2 đến 3 ngày trước lễ giới thiệu mở bán. Bước 3, chủ đầu tư sẽ tổ chức cho khách hàng bốc thăm chọn căn. Bước thứ tư, khách hàng sẽ ký xác nhận chọn căn với chủ đầu tư. Bước thứ năm, khách hàng sẽ ký hợp đồng đặt cọc với chủ đầu tư. Đối với những khách hàng không bốc trúng và không chọn mua được, chúng tôi sẽ hoàn trả lại 100% tiền. Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, tòa tháp là điểm nhấn của dự án và điểm nhấn của khu đô thị Thủ Thiêm Imbay sẽ là tòa tháp 88 tầng nhưng sẽ được thay thế bằng một tòa tháp cao hơn và chiều cao dự kiến có thể hơn 100 tầng xóa ngôi vị trí cao nhất Đông Nam Á của tòa Landmark 81 cao 361,9m. Quý vị vui lòng theo dõi các bản tin tiếp theo để biết chiều cao thực sự của tòa tháp này là bao nhiêu nhé. Đặc biệt chúng ta sẽ có một khu vực quan sát và ngắm thành phố tuyệt đẹp nằm ở giữa tòa tháp. Thêm vào đó sẽ là quảng trường trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh nằm giữa khu 2A của khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ có diện tích 27 hecta thay vì là 25 hecta. Phố đi bộ trong dự án sẽ dài 600 m với nhiều hạng mục mua sắm và nhà hàng ăn uống được bố trí kéo dài dọc theo trung tâm của dự án. Imbay City là dự án được thiết kế theo kiểu thành phố trong lòng thành phố nên sẽ có đầy đủ tất cả tiện ích của một khu đô thị kiểu mẫu từ giáo dục y tế đến thương mại dịch vụ ngay lúc này này ngay lúc này đây, quý khách có thể liên hệ qua số hotline của chúng tôi 0931 222 000 để có những suất mua đầu tiên tại tòa MU8 với những vị trí view sông thoáng đãng. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong những video kế tiếp.